Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật Và ngày hôm nay với khung cảnh như thế này là ở một khu vườn cà phê các bạn nhé Và ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn làm con Pikachu Chúng ta bắt đầu Để làm được con Pikachu Chúng ta cần có 6 quả bóng màu vàng 2, 4, 6 Và một quả bóng màu đen Đầu tiên, chúng ta thổi quả bóng màu vàng này lên khoảng nửa quả. Wow. Chúng ta làm mềm quả bóng. Và chúng ta tạo ba cái khóa đây. Mỗi khóa hai ngón tay. Mềm bóng các bạn nha. này chúng ta cột lại ba cái khóa tiếp theo ta thổi quả bóng màu vàng này lên cũng nửa quả bóng bây giờ chúng ta sẽ cột chung vào ba khóa này chúng ta cũng bóp mềm quả bóng quá quả này chúng ta tạo một vòng tròn khoảng tầm bốn ngón tay tiếp tục bóp mềm tạo bốn ngón tay một vòng tròn tương tự bốn ngón tay con vô đây đến đây chúng ta tạo một quả nho khoảng một ngón rưỡi các bạn nhé và tạo một đoạn khoảng tầm bốn ngón tay như là quả này chúng ta cũng tạo một đoạn bốn ngón tay cột chung vào đây tạo một đoạn bốn ngón tay tương tự bên này và một quả nho một ngón rưỡi ta cột chung về đây tiếp tục quả nho này chúng ta sẽ cho nó vô trong cái vòng tròn này các bạn nhé quả nho vào đây bên này tương tự con này chúng ta tạo bốn tay này chúng ta tạo khoảng tầm ba ngón tay chúng ta cuốn chung lại với nhau ở đây chúng ta tạo hai cái khóa mỗi khóa hai ngón tay làm hai cái sừng hai cái tai của Pikachu chúng ta cắt đều nhau các bạn nha đến đây chúng ta ngắt khoảng tầm 6 ngón tay như thế này ta ngắt bỏ cột lại nha ok bên này tương tự vòng tiếp theo chúng ta thổi lên chừa lại khoảng 5 ngón tay các bạn chưa lại còn khoảng 5 ngón tay như thế này các bạn nhé tiếp theo chúng ta sẽ gắn vào cổ này đến đây chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 8 ngón tay hai cái khóa mỗi khóa hai ngón tay chúng ta vòng ngược lên 12 ngón tay 4 8 12 chúng ta cột lại bây giờ chúng ta cũng làm 12 con này ok quả bóng vàng tiếp theo chúng ta làm hai chân sau cho Pikachu chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng tất cả một đoạn khoảng ba ngón tay tiếp theo một vòng tròn khoảng 5 ngón tay một cái khóa đây hai ngón tay một đoạn hai ngón tay một khóa hai ngón tay chúng ta nhét vào đây ta tạo một đoạn 5 ngón tay ở đây tạo một cái khóa hai ngón tay một đoạn hai ngón tay một vòng tròn khoảng 5 ngón tay một cái khóa hai ngón tay tương tự làm cái đùi của con chó đùi sau của con chó nhé các bạn ta nhét rồi chúng ta ngắt cho bằng cái bên này nhé các bạn ok tiếp tục chúng ta sẽ luồn cái chân sau này vô bụng này về sau chúng ta dùng quả bóng này chúng ta cột vào đây làm một đoạn ba ngón tay một đoạn khoảng tầm năm ngón tay ba ngón tay cột về lại xâm dương hết vỏ các bạn nha quả bóng vàng tiếp theo chúng ta thổi chưa lại khoảng 5 ngón tay chúng ta sẽ cột vào đây chúng ta bóp mềm các bạn nha ra giữa này giữa này chúng ta còn lại và chúng ta cũng đo bằng cái này con lại vòng ra đằng trước ôm làm cái tay và cột về lại đây đây chúng ta làm một đoạn 8 ngón tay bằng cái đoạn này và cột chung về đây phần này chúng ta để lại chúng ta làm cái đuôi các bạn nha chúng ta bẻ cong gấp khúc để làm cái đuôi cẳng cẳng cẳng và cao ta mông đuổi lên đây quả bóng màu đen chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng chúng ta tạo một quả nho hai ngón tay ong các bạn rồi chúng ta cột lắng này để cột cho con mắt nó tròn nha rồi cột lại con mắt còn lại chúng ta cũng làm tương tự và chúng ta có khoảng cách như thế này phần này chúng ta giữ lại chút xíu ta còn xài các bạn nhé Bây giờ hai con mắt này chúng ta sẽ luồn từ đây qua bên đây Bây giờ chúng ta dùng quả bóng màu đen này Chúng ta tạo một đạn nhỏ thế này khoảng Một quả nho khoảng một ngón tay Chúng ta cũng cột lại Lại cho tròn các bạn nhé Chúng ta quấn vào đây Đến đây chúng ta có thể vẽ mực đen ở đây các bạn nhé. Hoặc chúng ta dùng quả bóng đen chúng ta làm. Giờ chú Hề chú Hề T sẽ hướng dẫn cho các bạn làm gắn quả bóng màu đen vào đây. Chúng ta lấy một đoạn màu đen còn lại chúng ta sẽ cột vào đây. Chúng ta dùng kỹ thuật uh, ờ, apotic để nhét vào. đây chúng ta ngắt. Tiếp tục. Cuối cùng chúng ta vẽ má hồng, má đỏ cho Pikachu. Và chúng ta làm thêm cái móng chân ở đây cho Pikachu các bạn nha. Thổ vàng. Móng chân ở đây có nghĩa là là chúng ta làm ba cái khóa thôi các bạn. Đơn giản là chỉ ba cái khóa. 바티냐 거보다 này tương tự Vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu Pikachu Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ chú Hề ST nữa nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.